À, xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm trị mụn lám tàn nhang nhân sâm cao cấp Thái Lan của Thái. Sản phẩm này thì gồm có 5 món. Một là bánh xà phòng, hai loại serum, kem chống nắng và kem dưỡng ban đêm. Đây, kem chống nắng có SP60 và kem chống nắng Đây, kem dưỡng ban đêm về sản phẩm này về kem chống nắng thì bảo vệ làn da khỏi nắng mặt trời kem à, thẩm thấu vào da rất là nhanh có tác dụng là dưỡng ẩm và ủ trắng cho da Đây, kem dưỡng trắng còn à, kem dưỡng ban đêm thì điều chỉnh các tình trạng à, xấu của da như bị lám ở tàn nhang này, mụn này, giúp da trở lên mịn màng và trắng sáng. Serum ngày serum ngày nó trong à, giúp xe khít lỗ chân lông serum ban đêm làm ức chế quá trình lão hóa da chống nhăn căng da làm mờ các à, vết lám tàn nhang, vết thâm do mụn để lại. Bánh xà phòng nhân sâm dùng để rửa mặt, giúp đi lấy các à, bụi bẩn và dưỡng ẩm cho da. Các bạn đặt hàng có thể liên hệ với số 0985 123 191. Bên mình chuyên xỉ lẻ các sản phẩm của Thái Lan.